vn chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel Hacker Karen và mình Karen đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Friday của tôi Yes Và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại trên channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha anh em ơi Ok anh em ơi thì ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa đây Và ngày hôm nay mình sẽ gọi là review nick của Phong Cận như các bạn ơi Hôm trước thì anh em có thể thấy là mình đã review nick nick của Simi và nick của Mr. Dịch rồi Và thực sự là cái hiệu quả của nó rất là tốt các bạn ơi Và mình thấy rằng là mấy bạn ở, bên dưới comment rất là nhiều là Anh ơi hãy làm tiếp thử thách này đi Anh ơi hãy thử, tiếp tục thử thách gọi là uh, hack nick của người này hack nick của người kia đi Thực ra gọi là hack nick vậy thôi chứ tôi phải mượn nick của người ta Để tôi vô review cho anh em coi á anh em Thật sự là làm cái này cực khổ lắm các bạn à Tại vì các bạn biết không bây giờ là nick free fire của những thành viên team á là nó có rất là giá trị luôn Và nó phải bảo mật rất là căng luôn ấy ấy cho nên á mỗi lần mà mình muốn đăng nhập vô á đều sẽ phải gọi là rất là khó và phải làm phiền mọi người rất là nhiều cho nên đó là ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với series uh, review nick nhưng mà hôm nay mình sẽ review nick của phong cận nha các bạn này mấy bạn comment nick của phong cận ở bên dưới rất là nhiều luôn và nếu mà sau video này á đạt được 2.000 like thì mình sẽ tiếp tục gọi là làm uh, thêm nhiều thử thách nữa về review nick nha uh, có thể là nick của Sammy nè nick của Siro nè hoặc là nick của Camui uh, trời các bạn biết không cái nick của Siro là mình mình nghĩ là chắc là vip pro nhất luôn ấy nhưng mà nói chung là hôm nay tôi sẽ review nick của phong cận các bạn nha ok thì ngay lần đầu tiên khi mà vô luôn nick của phong cận á, thì mình các bạn có thể thấy là phong đang mặc cái bộ đồ ninja mà free fire hôm bữa vừa mới cập nhật xong luôn cái bộ này hình như theo mình được nhớ là nó vừa mới được update khoảng ba bốn ngày trước thôi ấy và bây giờ phong đã sở hữu rồi và ở bên kế bên phong nữa thì chúng ta có thể thấy là có một cái con bét màu vàng các bạn à cái bộ ninja này thật ra là mình ở trong nick free fire của mình thì mình cũng có quay nhưng mà tôi thiếu một cục đá chế tác ở đây mà Mình thiếu đúng một cục đá chế tác luôn Và mình đã hết kim cương rồi cho nên là mình sẽ à, nạp cái nick uh, ờ, nạp giờ uh, kim cương unit của mình để mình quay nốt cái bộ này Tại vì theo mình thấy trong vòng quay may mắn của chúng ta thì cái bộ ninja này nó có màu đỏ nè em ơi Ôi từ từ Trước khi mà đi review tôi coi coi là trong vòng quay may mắn nó có những cái sự kiện gì các bạn ơi Sự kiện vòng quay bay màu này Vòng quay ma thuật này Ôi cái cây này tôi chưa quay nữa hôm bữa cho mấy bạn bình luận ở bên dưới là kêu mình á là hãy quay cái cây này đi bởi vì cái cây này không phải là lúc nào nó cũng mở ra để cho anh em chúng ta gọi là quay thêm một lần nữa đâu nha cho nên là đây cũng được gọi là một trong những cái cây súng khá là hiếm của free fire các bạn ơi có bạn nào đã có được sở hữu được cái cây này chưa thì các bạn đừng quên để là comment bên dưới cho mình biết nha Vòng quay chế tác Đây rồi, đây rồi anh em ơi Đây rồi Bộ ninja của chúng ta Hôm bữa là mình đã sở hữu được năm cái nón ninja này rồi Nhưng mà thiếu đúng một cục đá Cục đá chế tác anh em à Trời ơi, đây mình cho bạn coi nè Ở trong đây thì chúng ta sẽ có gói ninja hỏa ngục nè uh, ninja hàng băng này Mình nghĩ là chắc là mình sẽ phải quay full lắm các bạn Mình nghĩ là mình sẽ phải quay full cái bộ này luôn ấy Nhưng mà anh em có để ý một điều không Đó chính là mỗi lần mà Free Fire mà ra một cái sự kiện Một cái bộ đồ skin nào đó Thì nó đều là màu của anh em tốt không Ví dụ như là màu đỏ này là màu của mình này Màu xanh là màu của Phong này Màu vàng là màu của Vịt này um, À, thôi nói chung cứ tính đây là màu màu đen của Siro đi ha Tại vì uh, mình thấy là màu đen nó hơi bị hạn chế một tí Nhưng mà hầu như là màu vàng nè, màu xanh và màu đỏ là lúc nào sự kiện nào cũng có luôn anh em Hầu như là bộ nào mình thấy cũng có đó M60 này thì thôi khỏi cần phải nói nữa rồi Bởi vì là cái cây M60 này là bây giờ mình cũng đã có từ rất là lâu rồi Vòng quay bay màu, vòng quay võ sĩ Ôi, Phong... Ủa? Phong, Phong chưa quay cái bộ Street Fighter này hả ta? Ủa? What the hell? Trời ơi, cái bộ Street Fighter này là một trong những cái sự kiện rất là lớn của fifa dạo gần đây luôn nhưng mà Phong chưa quay. À, súng máy sát thủ này ở đây có cái uh, quay free này mình sẽ quay uh, quay thử nha. Cái này thì tôi nghĩ là cũng chả có ảnh hưởng gì đâu cho nên tôi sẽ quay cho Phong luôn anh em ơi. Chứ um, uh, mình cũng không có ý gọi là vô đích Phong gọi là tùy tiện quay đâu anh em. Nhưng mà ai nói chung là tôi cũng đã xin phép rồi anh em hiểu không? ấy ui trời Phong nhiều thẻ tím ấy. Rồi ok, hết thẻ tím rồi. Ok, nhận quà cho Phong nè. Đồ ăn cho bé này. Rồi ở đây là những gì đây? Ok sẽ súng tím Đấy, quay cái này luôn Đấy, nói chung là quay dùm đó các bạn, các bạn hiểu không? Cái này người ta gọi là quay dùm các bạn chứ không phải là mình vô nick phong mà mình tùy tiện mình phá các bạn hiểu không? Cái này là đã xin phép chính chủ đàng hoàng rồi Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô nick của Phong nha Để coi là, ồ, oh, Phong, nick của Phong là hiện tại là đang level 40 Level 40 là cũng hơn mình ờ, khoảng ờ, mười mấy level Nick của mình là hiện tại là đang level 20 mấy, gần 30 thôi Nhưng mà nick của Phong là bây giờ đang level 40 này Wow, huyền thoại luôn nha anh em Xếp hạng huyền thoại luôn này Chế độ tự chiến này Tự chiến cũng là huyền thoại luôn mùa 7 Còn xếp hạng này thì đó Nếu mà đánh xếp hạng thì bình thường là cũng chỉ có bạc thôi nhưng mà mình để ý là bây giờ anh em tốt ở trong gọi là heo team bọn mình á thì thì chuỗi là cày tử chiến thôi các bạn à. Bởi vì là anh em nào biết đó là khi mà chúng ta mới tập chơi Free Fire á là cày tử chiến là dễ lên tay nhất. Cho nên đó là hầu như bọn mình đều cày tử chiến thôi à, lịch sử đấu coi lịch sử đấu của phong là thất bại 24 tiếng trước hơn một tuần trước à, phong ít vào free fire nữa nhờ ui phong cũng là một người khá là ít chơi free fire anh em ơi mới vô khoảng một ngày trước thôi nhưng mà cũng phải thông cảm bởi vì là dạo gần đây là hiện tại là phong đang đi ngoài hà nội đang có một cái job của gagana cho nên á là 24 tiếng trước chơi thì cũng dễ hiểu thôi ấy ok các bạn ơi tiếp theo là mình sẽ vô tới uh, tụ nhân vật đi nha đây để coi coi CR7 nè Macro DB nè Jota Alok này một ba sáu chín mười hai này mười lăm này mười tám này mười chín mười chín nhân vật 19 nhân vật thì nói chung là cũng nhiều nói chung là cũng nhiều rồi đấy nói chung là chủ yếu là những cái con nhân vật mà mình để ý mà phong hay chơi đó chính là con cr7 nè con cr7 với lại con macro nè con cr7 này thì thật sự là thôi khỏi phải nói rồi các bạn à bởi vì là nó có cái bia đỡ đạn nó rất là tốt luôn và đối với những bạn nào mà tôi không có nói ý là những bạn chơi rồ không được chơi cr7 nhưng mà đối với những bạn nào mà chơi gà giống như tôi á, thì tôi chơi cr7 là một sự lựa chọn rất là thích hợp luôn bởi vì là nó có cái uh, cái cái bản này nó có cái uh, cái này để khi mà chúng ta xả đạn chúng ta sẽ có một cái lá trắng để chúng ta che lại anh em ơi máy nói chung là nick của phong có 19 nhân vật ui con db nè macro nè chota nè hayato nè đấy nói chung là trong ôi đó là nhân vật cho phong mới được đổi lại là sr 7 ok và tiếp theo nữa chúng ta sẽ coi tới gọi là trụ đồ nha anh em ơi ôi nhiều phê đây Mình vừa mới nhìn sơ thôi là mình đã thấy là nick của Phong rất là nhiều rồi các bạn ơi Rất là nhiều à, bộ đồ rồi À à Phong có bộ Street Fighter này À cái này là Phong Phong có bộ Street Fighter nha anh em ơi Vẫn có nha Tại vì hồi nãy là tôi vô cái vòng may may mắn tôi tưởng nó là Phong chưa có quay cái bộ Street Fighter này Cái bộ Street Fighter này là một trong những sự kiện rất là lớn của fifa Cho nên là những bạn nào mà chưa sở hữu nó thì hãy sở hữu ngay lập tức nha Bởi vì là mình nghĩ là chắc là nó sẽ có một lần thôi các bạn ơi chứ nên sẽ không có gọi là sự kiện lần hai đâu cho nên là hy vọng là anh em sẽ gọi là uh, cố gắng mà lấy được nó ôi trời trong tóc của phần tóc của nít nít phong thì mình thấy cũng khá là ít các bạn à nít của phong này thì ờ, theo mình đánh giá từ từ để tôi ghi review hết đi rồi tôi đánh giá anh em dạo này tôi có cái gọi là cái cái cái trò gọi là trò tôi đánh giá nít free fire các bạn ê cái bộ này là vừa mới được ra mắt nè anh em wow cái đầu ngầu vãi cái đầu đúng ngầu luôn ấy anh em ơi cái đầu của cái này đúng ngầu luôn đấy Ok ngay phần tóc này của Phong thì cũng Mình thấy là cũng khá khá rồi Phần mặt cũng khá khá Phần áo này Cái áo này Phong vừa mới được nhận này Phần áo thì cũng được khá khá anh em à Cái này là cũng gọi là được khá khá Chứ cũng không có phải là được gọi là nhiều lắm theo mình nha theo mình là không được nhiều lắm nhưng mà nói chung là cũng rất là đầy đủ để có thể gọi là chơi rồi nhiêu đây bộ đồ là cũng đủ chơi rồi tại vì bây giờ anh em hiểu không mình chơi free fire là chúng ta quan trọng kỹ năng các bạn hiểu không mình phải quan trọng kỹ năng hộp ở đây hộp ở đây thì ui năm mươi hộp luôn mở thử coi ui rồi được mấy viên kim cương anh em ơi Ui dồi ôi, được quá trời luôn À đâu, được mấy, mấy, mười mấy viên kim cương các bạn à Nhưng mà thôi không sao Mấy cái hộp đó mình mở được bao nhiêu đó kim cương thì hay bấy nhiêu thôi Nói chung là trong tủ đồ của Phong thì mình thấy là đồ nó ở dạng gọi là tầm trung Nó cũng không có phải được gọi là quá nhiều Nhưng mà nó cũng không có được gọi là quá ít Đồ của Phong thì cũng cỡ cỡ ngang mình đó mọi người Qua tới chợ thủ của chúng ta Ôi, con dịch vàng thì chưa đặt tên à Vãi Dịch vàng thì lên tới level 7 rồi vẫn chưa đặt tên nè à. Có rồng này Có chim cánh cục này nói chung là cũng nhiều phết đấy ồ có một bạn trong quân đoàn đang mời mình chơi nhưng mà rất là tiếc đó chính là mình <laughs> mình đang review nick của phong cần các bạn à nói đúng hơn là mời phong chơi nói đúng hơn là mời phong chơi chứ không phải là mời tôi chơi tại vì tôi đang trong nước của phong cận ok mình sẽ đến với phong sưu tầm nha một một hai hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười mười ba mười bốn mười 6, mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi 19, hai mươi 21 biểu cảm anh em Ở đây thì Phong có hai mươi 21 cái hành động Ôi nhưng mà cái hành động này mình thấy lạ vậy, hành động này hành động gì nha Ồ Bóng da à Cái hành động này Ôi ngầu phết Cái hành động này mình chưa chưa chưa chưa sở hữu bao giờ các bạn ơi Cái hành động đó mình không biết luôn ấy Mình không biết là có có sự xuất hiện của cái hành động đó luôn ấy Nói chung là cũng nhiều các bạn Nói chung là cũng 21 Ok tới phần ba lô Ba lô thì hiện tại là Phong đang đeo một cái cánh quỷ này Nhưng mà mình thấy là cái cánh này mà đeo với lại cái bộ này thì không hợp lắm Nếu mà với cái bộ đồ mà Phong đang mặc á Mà Phong uh, gọi là đeo những cái ba lô Ví dụ như là cái này này Hoặc là những cái ác quỷ đây này Thì nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều luôn đấy Nhưng mà đây là nick của Phong cho nên mình, vẫn sẽ để cho Phong nha Phương tiện thì Phong cũng chỉ có mỗi thứ Ô à không Ở ngay chiếc xe thể thao này cũng có nhiều đấy chứ Ui cũng đẹp phết đấy bạn ơi Khá là ngầu ấy ở đây thì không có lướt ván lướt ván thì cũng khá khá dù dù thì cũng khá khá luôn ok và bây giờ tôi sẽ đến với cái phần mà gọi là khiến cho anh em thích nhất luôn đó chính là phần kho súng tại vì uh, mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà đối với mình á là quần áo nó có thể quan trọng thật nhưng mà súng nó sẽ quan trọng hơn nữa bởi vì là anh em biết mà có rất là nhiều cây súng hiếm luôn và không phải ai cũng sở hữu được những cái cây súng hiếm đó cho nên là mình sẽ thích review súng hơn đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là có cây ak rồng xanh này ak rồng xanh thì thôi phải khỏi phải nói rồi ska cá mập đen nhưng mà cái khẩu này đang ở level 2 thôi chứ chưa có lên uh, level max rosa này famas này cái cây này à cái cây này phong cũng chưa quay nè cái cây này là là ở trong vòng quay may mắn này có quay á mọi người nhưng mà phong chưa quay súng trường này súng trường thì chúng ta sẽ có SKS và SVD súng máy thì sẽ có ờ, ô oh, phong chưa quay M60 luôn hả Uầy, Phong chưa quay M60 luôn Nói chung là nick của Phong thì Mình thấy Nói chung là cập nhật sự kiện cũng khá nhiều Nhưng mà có những cái sự kiện mà Phong bỏ qua cũng khá khá anh em à Shotgun thì có cây long tộc này Cây long tộc là khá là vip đấy Cây này thì có cái cây của Street Fighter rồi Khỏi phải nói rồi Lục này Ôi lục nhiều nha các bạn Theo mình được nhớ là Phong đang gọi là một trong những người tập chơi hết headshot của của team hero cho nên là phong đang sở hữu khá là nhiều gọi là cây súng lục nắm đấm thì chỉ có một hai ba nói chung là nói chung là nick của phong như thế này thì cũng khá là vip rồi anh em ơi và theo tôi theo cảm nhận cá nhân của tôi đánh giá thì nick uh, free fire của phong cận nó sẽ rơi vào khoảng 30 triệu không biết là anh em có cảm giác đúng giống mình hay không thì nếu mà anh em cảm giác đúng giống mình thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé và cảm ơn mọi người đã xem video này và nếu mà anh em yêu thích thì đừng quên để lại trên channel của mình một nút like share và bấm subscribe và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật video mới trên kênh của mình mình luôn nha Và nếu mà anh em muốn video tiếp theo mình review nick của thì đừng quên để lại bình luận dưới Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Goodbye